Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé Lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang Ngày hôm nay à, Hôm nay thì à, nhà cháu Trạm thì cũng là ngày à, cuối cùng Là mình cũng bảo thợ là làm nốt cho cháu cái phía đằng à, hông nhà là cái chỗ để mà rửa bát đũa và cái ờ, khu vực mà mà mà cái nhà bếp mình bảo là sẽ làm ra cái cái trái hiên này này người lập lợn rộng ra đây thì ờ, đun bếp ở góc kia kìa góc này của anh chính phía bên này thì mình bảo thợ là làm cái cái ờ, ấy là khu vực để mà rửa rau này rửa bát đũa là là có cái vòi nó ra từ bên kia bắt cái đoạn kia và có ống thoát nước ra là chỗ này vị trí này ra đường ruộng nhà anh này này anh chị nhé Đây. đó ở phía đằng trên này thì uh, các anh chị biết rồi là là hông nhà này thì là mình lợp rộng nó ra nhưng mà chỉ lợp bằng cái tấm pro thôi không lợp bằng cái tôn xốp kia được bởi vì nhất là tiền của nhà cháu là mình cũng đã tính toán rất là chi li cặn kẽ này là chỉ vừa thôi nếu mà lợp ra nữa thì à, cần số lượng tiền một chút nên mới làm ra được thì mình uh, tính uh, giả mua vật liệu này tiền thuê này à, công thợ này công cán này cát sỏi xi măng hầu như là gần gần như là hết không thừa một chút nào cả và sau khi mà hoàn thành xong cái này thì mình sẽ công khai tài chính gửi tiền thợ luôn và mình cũng đã mua thức ăn vào cho mọi người à, giúp uh, gia đình trong thời gian vừa qua à, ít thức ăn nữa thì phía bên này thì à, mình có thể quan sát kỹ được nhá thế mình à, sẽ quay chi tiết ngày mai hơn ba anh chị cùng xem đấy là tôn à, xốp trên mình gọi là tôn lạnh nó có một cái lớp dưới là chống nóng à, dạ. chống ờ, ồn tôn này nó sẽ đắt hơn cái tôn thường màu thì màu xanh nhá Đó. nước là tiếc đứng Đó, của Tân Á và xây thì ờ, cũng ờ, xây trụ lên như này trước mình bảo và lắp toàn bộ theo hệ thống đây vào nhà tắm luôn nhà tắm nối liền với ờ, căn nhà và có một cái cánh cửa trong nhà để vào nhà tắm. Ừ. Chút nữa thời lượng thợ cũng sẽ làm xong là khoảng ờ, tầm 10 ờ, 15 phút nữa thôi. Đó là bên ngoài căn nhà phía bên này. Chút nữa mình sẽ vào bên trong để ghi hình kỹ hơn cho các bạn cùng xem. Thì mình sẽ đi đây thì là nhà vệ sinh thì à, cũng là bằng tấm pro Đấy. đòn tay thì à, cũng là ống kẽm mình mua Đó, toàn bộ hệ thống nước dẫn vào tất cả bảo thợ làm hết <coughs> nhìn vào cái này thì có một ống dẫn ra đây đây để rửa rau rửa bát ở đây nữa à mày ăn sao rồi nhá, vô phi à tao vun tay tao lại ô đây là phi và cái ờ, nền nhà phía hè đằng ngoài là cũng bó hết bó kín luôn nhé bọn anh chị đó kín luôn và cái vách này thì là mình cũng ờ, bưng lại toàn bộ để cho nó kín đó và mình cũng ờ, bào lại toàn bộ đóng khép lại kín và thiếu những cái tấm ván thiếu thì mình cũng đã mua để đóng ờ, lại cho gia đình rồi à, cùng anh chị nha nên là mình sẽ ghi ờ, nó kỹ hơn một chút ngày hôm nay Ở phía chân tường thì cũng có một cái lớp gạch để cho nó kín hơn mình xây lên một một hàng gạch phía bên ngoài thì mình không không lát gạch cái, cái hoa mình bó nền vào thôi Đấy. Đó, ván bưng rất là kín luôn nhá và cánh cửa đi vào nhà anh cũng vậy cũng phải làm lại hết toàn bộ Đó. cánh cửa đi vào nhà và phía bên à, hông này thì cũng chỉ lợp bằng tấm pro lại cho anh đó trước mình cũng à, dặn thợ hết rồi chỉ nguyên cái phần trên kia thôi 100 mét vuông kia thôi đấy mình bó hết xung quanh này nhé. này bó này chị này rãnh rãnh thấm nước luôn chị này thế bên đằng sau này cũng thế này căn nhà vì là hông rồi Đấy. Hai, hai bên trái hiên mà vâng anh chị đẹp luôn 얘는 Đấy, phía đằng sau đây nhé Nhìn quý hơn, các anh chị nhìn kỹ hơn Rõ hơn Đó là hùa bên, mình ra cái quỷ đấy rồi bó đầy đủ Đây, mình cái cái là mình lại hết rồi với lúc lúc trai xuống mới được triệu à. mét mình bảo cho anh Lâm là làm cái bếp đun ở đây cũng được đỡ hỏng cái tôm súp à, mình nghĩ là cái ờ, chấm vào vờ cũ còn thừa của anh ấy căn nhà của anh ấy ra vây cái này cũng được thôi cũng kín gió đó, cô, cô ờ, Hương thì ờ, cô cũng ờ, hỏi mình ấy chu với cả như cô ngó Đây thịt ừ, mua vào hai cân Ô này rau ngót à? Rau ngót Rau ngót là ngon đấy Rau ngót ừ. nhưng mà gạch chứ mọi thứ rồi à. được rồi ok làm nó cho đấy nữa đây xây nó cho đấy tí nữa thôi là xong rồi còn chỗ này đi thì cửa ờ chỗ này anh có làm cửa khả năng có gạch xây hàng, hàng gạch lên luôn đúng không anh lâm nhỉ thế còn gạch thì mình bảo là ờ. làm hết làm hết gạch đi thừa bao nhiêu thì mới lấp bán đi conนี่จะมีแกะมีเรียวหมากคุณกดทิมห้าน่ะแป๊บที่โตถือว่าห้าเลยดีหรือว่าแกะแต่เล็กจ้างแต่แกะจ้างเตะจ้างเตะว่าของกาของกาคิวเชิดถึงนี่แหละแกะ đây là phía bên ờ, trong căn nhà của bác chị này, này thì là cũng bưng vách là cái ờ, bên ờ, này là phòng ngủ của anh chị này đó trên là tôn xốp hết nhé. cháu chọn thì đang đang ngồi trong nhà đó chị có thể quan sát được kỹ hơn lâm là toàn bộ cái mái này là mình mình ấy là một trăm mét vuông cái chỗ này thì à, không không còn ván để mà đóng lên hết rồi sau này à, anh đi sẻ trên rừng được anh sẽ về anh đóng thêm vào xem cái cột này thì giờ chỉ cần à, đánh lại giáp này trước là anh ấy đun đấy đun đun đun đun bếp ở trong nhà nó khói à thì nó mới đen hết cái cái cột này chính này thời gian là mình giáp lại là đẹp này thì là nhà vệ sinh này đây, nhà vệ sinh đây Đó. cánh cửa đi vào một cái cánh cửa đi vào này, anh chị nhé trong nhà luôn xinh Rồi và anh lắp cái điện vào đây bóng điện vào đây là là, là sáng này Đó, Vệ uh, à, sinh này rồi, rồi, rồi, bên này có một cái vòi mở ra để xả tắm tắm chậm đây là cái móc áo mình vừa là lắp xong cái móc áo nữa à, lâm thì nhà chả thấy đánh răng nữa rửa mặt gì cả <laughs> ờ, mình định à, ấy thêm cái cái ờ, đánh răng thì có thể là mình đóng ở đây cũng được đóng trước cửa nhà vệ sinh này cũng được vào đây cái à, nếu mà cái, cái đánh răng nhỏ nhựa ấy. nhìn nhà anh lâm thì trước hỏi là anh có đánh răng không thì <laughs> nhà <laughs> không lên răng rồi mình cũng ấy Đó, triệu ấy là có rồi Đây là, là, là quá, quá đẹp Mong vâng, chị này Này Bị phết đây trong có này ngoài là cũng có hết đó vào đó. ý này thì mình sẽ ờ, công khai tài chính toàn bộ cho các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người biết mình nhận được bao nhiêu và chi như thế nào và dư như thế nào cho mọi người cùng ờ, theo dõi sau khi mà thợ làm xong phía bên đằng hông nhà này lại có cửa hết ra vào đều có cửa hết Thế chỉ tận dụng là cái ván cũ rồi là để thêm mình đóng vào thôi nhà của anh Lâm nữa xin mời anh Khang ăn tình huống như thế đó tình như thế anh nó rồi kìa không có nó à chỗ đấy là để làm gì đấy bác bếp à bếp đây <laughs> bếp đây để cái kia này, ừ. để một tí cho nó giò do, do ở do. nhưng mà mình à, các bác hàng xóm là tốt bụng đấy xong giúp anh hơi nhiều đấy sau này anh à, phải trả công đấy đi giúp lại bà con đúng rồi lúc uh, họ cần thì đi ăn một chơi rồi thôi ừ. Thế cả hên là nha. Ừ. Ừ. Đi cửa phá đâu. Dám dám. Tiếng này đầy cho anh Lâm? Đầy rồi đúng không? Để nước rồi Rau ừ. là thoát hết rồi, thống là thoát hết đây này, Chỗ này là thoát sàn này. Thoát sàn là tắm là có bóng trôn ra đây Trôn nó phía bên này luôn Vị trí thoát uh, sàn đấy nhé Các anh chị em mình đã trôn hết ngầm ở đây này Nhập tắm ra ruộng nhà anh luôn Cất ở đây luôn <clears throat> Tắm à, giặt là nước nó chảy thoát ra đây ở ruộng nhà anh Lâm luôn Này thế này rửa rau nước là thoát ra lỗ này luôn Đúng này khác Đó. Đó. Thoát này chỉ đây phía bên này thì là cái ống ờ, thoát ờ, bể phốt trước mình có lắp ống điện đen mua ống điện đen 15 mét thì nhà vệ sinh chôn xuống đây đấy <clears throat> thải ra hố rác ấy của nhà anh Lâm hố trước của anh đó ống điện đen của anh chị đào chôn hết đấy chôn ngầm hết đấy. Đấy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 kia em bảo thế ông thấy chỗ nào ngứa chưa <laughs> chỗ nào ngứa thì em cắt tiết ông luôn bán con này à, ăn đồ ăn quê à quê à ý là chú này hoài có nhớ tay chú mà chú nào cái quầy tặng hoặc là chút bạn bạn hôn à bạn tao chú to 太保密了，太这害了。 dây um, tưởng ra đồ là tè tè có cái nhịp chụp che tè có cái mà nãy ôi lưu chết đừng có bún bún miệng hết tao như che chứ chị nó bán tôi có đi tao như chọn ai nó bên chọn tưởng đồ cái tè có chứ thì che lần sẽ chọn gì đấy nè anh có tè có tè sẽ đặt này những cái khỏi em chĩa nè chĩa chĩa cái gì tỉnh kia hả như tôi tao ế Tawam ta. cái dulu. Katakan dulu. Apa mau? Jadi udah sampai akan. Kan hỏi hàng. Hỏi bắp trong đây quá. Mà bắp trên này. Hey. Đi đồ chua thì vậy thì thôi nhỉ. Mà tả này con nó tả chơi chua. Con. Đi đồ hải cách. Mẹ chơi chơi hả? Là bố quá. Chơi chung. Nặng, ăn gì nặng nhiều đấy. 그리고 아저 뒤에 힘만 뒤에 대가 닌 뒤에 닌 뒤에 có cái ngàn này mà hay du cho du lại gì vậy tháo rồi chứ đi qua là này tháo ra hết tận đây có con con dùng tăng liền ha tăng tại tiền tháo rồi chứ không phải con ngàn ê tầm bù nhì ha liều đi à nó cũng lè vẫn nó chẳng mà có ai bỏ nó chẳng nó là tôi để nó lè chứ không sao mà à đây chưa có đi chưa còn đấy dưới còn hai xe mình biết lên nhỉ nắng sạt chuẩn ở này cắt cái gì này làm cảnh Đây nhìn này, ông này cũng cứ đào xe này. Đúng thật một <laughs> đời quá hôm nay để ông lâm khóc cả cả buổi say vét lành nhè luôn không không cái gì hay khóc anh lâm ấy khóc lắm ai rồi không được không Hôm trước là hôm cái hôm mà sẽ chát nhà vệ sinh ấy, ừ. ông cũng biết đi vay được một cân lưới sao về gạ mình uống rượu không? Bảo ông không được thì thôi, ông cứ gạ mình. Ừ. Rồi uống tí ông khóc luôn à. Ôi. No. Má còn đi dân châu còn về nhà quét nhà của tế đồng hoàng quét ừ. trong nhà vệ sinh vợ người Vâng, lâu rồi mình còn trên vâng. xem xong sâu quay quay về cái vâng, nhà quét nhà vừa ăn mới ngủ là sao lấy roi quật vào đít đấy tắm xong nữa mình mới ngủ ừ. lời là quật vào đít vừa nói Lắm qua cái nhẹ mà chẳng có đại như cái đỉnh dê nhong là cái bạn yên bạn ơi phải nó phải đây vì man cứ đẻ phải nhưng man cứ phải nhưng mà em ơi đóng anh mấy cái đinh vào đây rồi tay chắn là thấy vựa luôn á một cách thấy vựa rồi xài góc con tay chắn sạch lại tay chắn khoảng như vậy có giờ đi khi khoai thỏ nhẹ khoai nếu mà coi ảnh mà tôi coi được thì sẽ hiểu tao chẳng thanh niên là thở xài Đinh dâu nhá. Đây. cái chỗ mà phía bên ngoài để đun cái bếp nhỏ nhỏ chỗ chân của em đang đang đang à, ấy nốt thì băng chị nha thì cũng đã xây hết gạch rồi hết gạch hết xi si nói chung là là là không còn cái gì nữa để mình chỗ này chủ yếu là chắn cái gió nó vào thôi mà hai vợ chồng đun bếp nhỏ nhỏ đây thôi không không còn nên là anh Lâm ờ, mới dựng cái cái tấm pro lên đóng vào từ đây tấm pro đây này anh làm này. Đó. Rồi là xong rồi các anh chị nhé chỗ uh, để mà anh chị rửa rau thì nấu cơm luôn ở bên cạnh là cũng xong hết rồi toàn bộ khi mà xong cái này xong thì mình sẽ ờ, công khai tài chính và gửi tiền ờ, anh em thợ làm trong thời gian vừa qua Đây là xong thôi Ừ, là biết đến sử dụng nó, nó đã đã dạy luôn. Vừa đây là họ mai, nó mai, nó hai cái chục con. Dạy nó bà đó. Lila, cho thằng đang xin lên thì đó. Rồi của bác anh chị nha, mình cũng đã làm xong như đấy để để bịt vào sau này chỗ bếp anh chị nấu ở đấy, à, ở góc đấy. Thì là dùng uh, tấm pro anh, anh Lâm là tự à, ấy lợp nốt trên này đóng ván này Từ quê nó đỡ gió thôi Rồi thì Giang sẽ vào công khai toàn bộ cái tài chính mà mình nhận được cả nhà anh Lâm là hết bao nhiêu để tiền công thợ nữa là xong nữa à, mọi người sẽ ăn cơm à, các anh chị à, cùng toàn thể mọi người nhé hiện tại thì à, Giang cũng đã bảo là thợ và mọi người đã làm xong hết từ A đến Z căn nhà của vợ chồng anh à, Lâm và cháu Trạng đây rồi thì uh, trong quá trình mà mình đi làm ở uh, đi giúp bà con ở dưới uh, miền Trung ấy, trong miền Trung ấy thì là mình bận không, không làm được nên là không ghi lại toàn bộ cái quá trình thợ làm được thì hôm nay ngày hôm nay là ngày uh, cuối cùng mà mình làm ở đây cái này là để bàn giao à, cái nhà làm. của anh Lâm à, cho gia đình có chạm để sử dụng rồi nhà vệ sinh rồi là nhà tắm này rồi toàn bộ căn nhà này thì, uh, sau đây mình sẽ công khai toàn bộ cái uh, chi phí mà mình đã nhận được của nhà anh Lâm nhé các anh chị cùng ờ, nghe nhé ừ. và danh sách thì mình sẽ viết lên ờ, trên cái ờ, ấy của mình để cho mọi người cùng đọc trong quá trình mà mình đến kêu gọi và giúp đỡ nhà vợ chồng anh, anh Lâm này này và cháu Trạng này thì đầu tiên thì Giang nhận được của cô Trương Phong ở bên Mỹ là 2 triệu 3 100 đô hai là cô Loan ở bên Úc là 2 triệu đồng ba là hội từ thiện Thánh Ca của cô Thiên Hương ấy Nguyễn Thiên Hương là 40 triệu đồng ờ, bốn là chị Mimi Trần là dạ, hai ờ, hai trăm đô là 4 triệu sáu năm là cô Phước à, 4 triệu thì nếu ở hàng nó cho liền cũng ở bên Mỹ đã sáu là của nhóm của các cô ở bên Canada gồm có cô Nguyễn Thiện này à, Di Nguyễn này à, Jimmy Phạm này là hai triệu đồng và bảy là chị ở bên North Carolina là 100 đô đổi cho là 2 triệu 292 ngàn đồng và mình nhận thêm nữa là của nhóm ở bên um, của nhóm của chị Mến ấy chị Mến thì cô cô Bình và cô Vân là tiền uh, tiền Canada vâng, là 200 vâng, vâng. đô và đổi ra là 3 triệu 400 ngàn đồng Đấy, tổng số tiền thì uh, hiện tại mình nhận được là 50 uh, 9 triệu 400 ngàn đồng gần 60 triệu 59 triệu 400 ngàn đồng của anh chị nhé thì với chi thì mình sẽ đọc cho mọi người biết luôn ở phía bên này thì cái đợt trước mà Giang có vào thì mình mình có viết cái danh sách là mình kê lên trước ấy sau đó mình mới bắt đầu mình để tính toán số tiền thì đầu tiên là Giang mua khối cát là 8 khối nhân với 330 là 2 triệu 640 ngàn đồng gạch mình mua là 2.000 viên nhân với 1.400 là 2 triệu 800 ngàn đồng xi măng là 2,5 tấn là 3 triệu 750 ngàn đồng gạch ốp lát là 60 hộp nhân với 75 ngàn là 4 triệu rưỡi lấy ống nhựa tiền phong là mình mua 3 ống là 240 ngàn tiền cước xe mới chở không đủ nhiều người ta là phải 300 ngàn đồng nữa thì tổng số tiền hôm đấy là 11 triệu 590 ngàn đồng và tiền thuê chở cát này chở gạch này chở xi măng này là 4 triệu 350 ngàn đồng ngày mùng 10 tháng 10 này mình còn ghi rõ cả ngày hôm trước là mình ờ, ghi là ngày mùng 7 ngày mùng 9 là hai ngày hôm trước mình mua và ngày mùng 10 mình mua là 6 hộp ốp tường là 960 ngàn đồng 3 hộp ốp sàn là 330 này ống dây ờ, mình mua 15 mét là 180 nghìn này một bệ ngồi uh, tổng ấy là 120 ngàn tổng là 1 triệu 510 ngàn ngày hôm sau là ngày tiếp theo ngày 11 mình mua một tiếng nước là một khối 2 là 2 triệu 1 nửa khối sỏi mình lấy 200 ngàn là một cánh cửa mình mua là 900 ngàn cửa nhôm hệ đó để vào nhà vệ sinh ấy mua 3 cân vít tôn để bắn nhà tôn lạnh này này các bạn chị này là 170 tổng là 3 triệu 370 và ngày hôm sau mình đi cùng à, em uh, chở xe là mua tấm ờ, tôn xốp ấy các vâng, anh chị nhá tầm 20 tấm là nhân đến 100 ờ, mét vuông mình mua này là 108 một chiều này 108 là nó thừa cho mấy phân để móc vào đấy nhân đến 125 và nhân với 100 là 13 triệu 500 ngàn đồng và 14 ống kẽm này này kẽm xà ấy mình ờ, để để lập đòn tôn xốp ấy là đòn tay là 14 ống là nhân với 145 ngàn một ống là 2 triệu 030 ngàn và tấm nóc là 11 mét mình nhân với 30 là 330 ngàn và 18 kg sắt để mình làm cái tấm đan nhà vệ sinh ấy còn ờ, bể phốt nắp bể phốt ấy là 3 tấm là 18 cân là nhân với 13,5 là một cân thì 243 ngàn hôm nay mình thuê cước xe là hết ờ, một triệu rưỡi đấy và tiền mua gỗ để bưng ván nó thiếu này của, của em thần xây này là 36 tấm nhân với giá 55 ngàn là 1 triệu 980 ngàn gần 2 triệu đấy quý bác anh chị nhé đó là tiền công làm khoán trắng mà từ trước mình có nói với thợ rồi với anh em là 16 triệu 500 ngàn đồng và em cũng đã ứng trước 5 triệu đúng không ừ. thì còn 11 triệu 500 ngàn đồng nữa thôi đấy là tiền tấm trước mình mua hết là 16 triệu 103 ngàn đồng nhé cả cái ờ, ấy như quý ba anh chị Vì tiền ờ, của của em em em ờ, mà gỗ này này còn tiền riêng nữa này quý ba anh chị này để mà làm bịt kín hết toàn bộ căn nhà này nữa với cả công toàn bộ từ A Z là 16 triệu 500 ngàn đồng và cộng với số tiền của em này nữa là 1 triệu 980 ngàn đồng và cái ờ, số tiền mà hôm em ờ, mua cái cút đây đúng không? Vâng. 470 nghìn không? Ok cộng 470 nghìn mà tiền mua cút nước để lắp vào ờ, nhà vệ sinh của anh chị nhé là em này cái ngày hôm nay thì Giang mua là cái tiền thức ăn của gia đình ấy là 200 300 ngàn 300 ngàn tiền ờ, thịt này anh chị và cái tiền hôm trước mà mình cũng mua cho cả cả mọi người ăn nữa là hết cũng ờ, cũng lên hết 400 tổng số tiền ờ, thì mình mình chi hiện tại bây giờ thì mình chưa chưa ấy được bây giờ mình sẽ giảm tiền thợ trước có mình sẽ tính chia ly cho mọi người biết là là tổng toàn bộ hết bao nhiêu bao anh chị nhé ngôi nhà này thì mình tiền tiền thức ăn nữa với à, là tiền hôm qua mình mua là ông khóa là 50 nghìn không có nước hai bảy năm mươi nghìn cho đừng nhé cho y na omen y na omen men y na omen men ông hỏi lại cho na Ừ. anh gửi em lượt trước là 5 vâng. triệu đúng không? Thành 1 triệu 500 nữa đúng không? Vâng. triệu 500 đúng không? trước 5 ờ, triệu đấy à, 6 triệu 500 đúng không? Vâng. Là tiền công thợ mình giả à, cho em trực tiếp luôn, thợ này luôn. Còn cái tiền của em này là ván này là 1 triệu uh, ờ, 980 này. 1 triệu đúng không? Ừ. Triệu. 9 Như ta Còn 80 nghìn này Thôi Tròn tròn đi 2 triệu nhá vâng gửi luôn cho cả em ờ, cái, tiền ván đấy vâng chị nhé rồi sau đây mình sẽ mình sẽ tính lại toàn bộ là, là Tôi còn là, còn tiền ống mà à tiền ống nữa nhỉ <laughs> quên mất tiền ống nhựa nữa của thợ xây ông mua là bốn trăm ờ, bảy bảy mươi nghìn và năm 50 còn vâng, 70 nghìn đó em có 30 đấy không em không không cầm 1 nghìn nha Đấy, đây đây đây có 30.000 đây ừ, đủ ok cả tiền ống nước này rồi nhá xong rồi nhá thế thì uh, sau đây mình sẽ tính lại toàn bộ là hết bao tiền để để anh em thợ người ta chuẩn bị bán cơm đấy. Ờ, ok mọi người ấy đi cảm ơn mọi người nhé để, để anh uh, cái này bắt đầu bán cơm số này để anh <laughs> À, Giang xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé à, Như cái video hôm trước mà Giang có vào nhà cháu chặn làm nốt cái ờ, phần còn lại ấy là công khai tài chính thì cái video đoạn cuối thì Giang có nói là mình nhận được à, trên 58 59 triệu và một lúc sau thì bảo Giang mới xem lại để công khai lại cho quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết chi tiết hơn thì uh, sau khi mà Giang về xem lại cái video và mình xem lại cái danh sách thì cũng như là số tiền nhận được thì không phải là như vậy nên đâm là có một chút sai sót nên ngày hôm nay thì giang à, ngồi ở nhà à, giang xem lại tất cả mọi thứ và hôm nay giang sẽ quay vào ghi hình à, để ghép thêm một cái video trước để cho quý bác anh chị cùng toàn thể mọi người nắm rõ hơn và quay chi tiết đầy đủ ngày nhận và mua cái gì cái gì để cho quý bác anh chị cùng toàn thể mọi người biết nhé thì rất mong là quý bác anh chị cùng toàn thể mọi người là hãy thông cảm cho giang đây là cái toàn bộ mà mà danh sách mà các mạnh thường quân đã ủng hộ nhà cháu trạng này các bác anh chị này thì gồm có 8 mạnh thường quân Đấy, quý anh chị nhé thì hôm mà Giang nhận được thêm của cô Bình này, và cô Vân ở nhóm bên Canada là 3 triệu tư này đó và của một uh, chị ở bên North Carolina đấy là 2 triệu 292 là Giang quyên cộng cái này còn đây là của nhóm của các cô ở bên Canada gồm có cô Nguyễn Thiện này cô Magic Nguyễn này Jimmy Phạm này là 2 triệu đồng cả ba cô này chứ không uh, phải là là là ấy ghi chỗ này là đang ghi nhầm là đang ghi vào đây giữa này nhá các bác chị nhá đây là số tiền của cô Phước này à, chị Mimi Trần này hội từ thiện Thánh Ca Thiên Hương là cộng thêm 10 triệu sau nữa để lập tấm tôn đấy Thiên Hương gửi này cô Loan bên Úc này và cô Trương Phong ở bên USA này đó tổng nếu trước ờ, cộng vào à, thành 58 nhận được thêm chỗ này nữa là 60 à, triệu tổng nhà cháu chặn nhận là 60 triệu 592 đó rằng hơi nhầm một chút còn à, cái vấn đề chi tiêu của nhà cháu chặn thì à, cái đợt trước thì Giang có hoạch toán ra trước ở đây với mình mình trước khi mình làm ấy thì Giang đã hoạch toán là mua cái này cái này cái này bao nhiêu bao nhiêu tiền thì mình mình, mình vạch ra đây trước để mình xem với cái lượng tiền mình nhận được ấy và chính thức thì mình đã làm thì à, quá trình làm thì Giang đã ghi hết lại toàn bộ à, cái số tiền đây tổng là nhà cháu Trạng nhận được 60 triệu 592 nhé quý ba anh chị nhé và mình mua ngày mùng 7 tháng 10 năm 2020 này à, cát là 8 khối này nhân với 330 nghìn một khối này là tổng 2 triệu 640 này gạch là 2.000 viên này nhân với 1.400 một viên là 2 2 à, triệu 800 này xi măng là ra mua 2 tấn rưỡi này à, mỗi một tấn là một triệu rưỡi và đó tổng là 3 triệu 750 này gạch ốp lát nhà à, là 60 hộp nhân 75 nghìn à, một mét vuông này bằng 4 triệu 500 ngàn đồng này ống nhựa tiền phong đang mua 3 ống để làm ống thoát đấy nước tổng cái này là 13 triệu 930 đó là ngày à, mùng 7 mùng 9 tháng 10 nhé và ngày mùng 10 tháng 10 năm 220 này đang mua là 6 hộp ốp tường nhà vệ sinh này nên giá à, tổng số tiền là 960 và ba hộp ốp sàn nhà vệ sinh ấy là 330 ống nhựa dẫn nước bể phốt dài là 15 mét đấy cái ống đen đen đấy các anh chị nhá một bể ngồi sổm là 120.000 vậy là tổng là 1 triệu 510 ngàn à, sau ngày 11 tháng 10 thì ra mua là một tét nước 1,2 khối đấy, đã Tân Thành đó là 2 triệu mốt à, nửa khối sỏi để đổ nắp bể phốt là 200 ngàn đồng một cánh cửa nhà vệ sinh là 900 đấy cái, cái cánh cửa nhôm hệ đấy Ờ, ba cái ờ, cân ờ, vít bắn tôn xốp đó là 170 chỗ này Giang cộng lại là 3 triệu 370 ngày mùng 13 tháng 10 này đang mua là 20 tấm tôn xốp nhân với giá 125 nghìn uh, một, một mét vuông là tổng 13 triệu 500 ngàn đồng và 14 ống kẽm đòn tay ấy, đấy là nhân với giá là 145 ngàn một một ống là tổng là 2 triệu 030 000 và 11 mét tấm nóc nhân với 30 là 330 ngàn à, 18 kg sắt đậy nắp bể phốt này nhân với 13,5 là 243 mua thêm gỗ là 36 tấm mỗi tấm là 55 ngàn quý ba anh chị nhé tấm là 55 ngàn là tổng là 1 triệu 980 ngàn đồng à, thuê cước xe chở làm đó là 1 triệu rưỡi cộng với 300 cái ờ, cước chở mà mà cái cái sỏi à, với tiết nước đấy là là, là mình à, cộng vào đây là thành một triệu tám và tổng chỗ này thì là 10 triệu 19 triệu 883 ngàn đồng nhé các anh chị nhé còn đấy phần dưới này là tiền thuê thợ khoán trắng này các anh chị nhé 16 triệu 500 ngàn đồng đấy, tiền thuê chở cát là 250 ngàn một khối và trong đó đấy là khoảng 2 triệu tiền thuê chở gạch này là 1 triệu 6 trăm uh, tiền thuê chở xi măng là 750.000 đồng tiền mua gạo cộng thức ăn lần đầu tiên mà Giang vào nhà cháu chặn là 500.000 đồng ấy, mua gạo cái mua thịt ờ, mua bánh kẹo thì tôm mua thức ăn để chuyển nhà này là hôm nay mua cho bà con cháu chặn 300.000 đồng Đấy, tiền mua thức ăn cho bà con giúp cái cái cái ờ, ngày mà mà mà dỡ nóc ấy các anh chị nhá để lợp cái tấm tôn xốp còn tiền ống cút nước nhà vệ sinh là thợ mua đấy Đấy, hết 470.000 đồng nữa giờ chỗ này tổng cộng lại là 21 triệu 950 ngàn đồng cộng với là số tiền mà ông cút nước nhà vệ sinh mà thợ đã mua cho Giang là 470 ngàn đồng là tổng 22 triệu 420 ngàn đồng và mình cộng hết các nhóm này lại, lại thì tổng số tiền là hết 61 triệu 113 ngàn đồng quý ba anh chị ạ thì số tiền Giang nhận được là 60 10 triệu 592 ngàn đồng hay là âm mất ờ, là 500 600 ngàn hơn 600 ngàn một chút thì cái số tiền này thì Giang cũng đã bù lại rồi thì cũng anh chị có thể mọi người xem lại thì vì à, cái video ấy thì Giang ờ, ấy thì Giang cũng về bảo Giang xem lại ấy, thì mình video đó mình xem lại thì nó nó hơi sai sót và thiếu một chút nên là sau khi mà về nhà thì Giang xem lại toàn bộ số ờ, tiền mình mua được chi từng ngày một mình ghi vào ấy thì à, về à, tính là số tiền nó lên đến là 61 triệu 113 ngàn đồng Đấy. và nhiều quý các anh chị comment phía dưới và cánh cửa thì um, tại sao khóa ngoài chốt ngoài đang làm cả chốt ngoài chốt trong luôn đấy quý ba anh chị nhé không phải riêng uh, chốt chốt ngoài đâu thế là hôm nay là giang à, để ghi hình lại cho các anh chị cùng cùng cùng biết đó cái tên uh, danh sách mạnh thường quân thì giang cũng đã đã đã ghi lên màn hình ở ờ, ấy rồi còn cái vấn đề chi tiêu thì Giang sẽ video này thì ờ, Giang sẽ quay và ghi lại cho quý ba anh chị cùng cùng ờ, xem biết với cái video trước thì ở nhà cháu chặn đấy thì Giang tính là nó nó thiếu cái tiền nhận được tổng không phải là 5958 mà là là 60 triệu 592 và tổng chi toàn bộ là 61 triệu 113 ngàn đồng nhé quý ba anh chị nhé đó đây để Giang ghi ờ, theo từng ờ, ngày mà mình mua luôn đó. trước đó Giang nhận được tiền thì Giang đã phát thảo cái cái ờ, cái, cái trước đấy để mình làm ước lượng số tiền mình nhận được này Giang đã phát phát thảo là mua cái gì cái gì nó hết bao nhiêu bao nhiêu này đấy thì mình bắt đầu mới mới mới, mới làm tại vì làm nhà thì nó phát sinh ra nhiều thứ mình không biết đấy tiền vào đó cước xe thì lại đắt mà thuê thợ ở ngoài này vào thì rất là xa nên là cái số tiền mà tổng cả căn nhà bắn tôn xây tất cả toàn bộ là 16 triệu 500 ngàn đồng đang đã khoán trắng rồi đấy thì Giang qua đây Giang thông báo lại cho các bạn anh chị để mọi người biết là như vậy để mọi người có thể nắm rõ hơn thì à, cho Giang à, gửi lời à, xin lỗi tới các bạn anh chị nhé cái này tiền nong tài chính nó rất là là phức tạp ấy thì hôm nay mình về, về xem lại thì mình biết là như vậy à, vừa rồi thì uh, Giang cũng đã đọc và quay chi tiết cho cũng ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết về cái uh, việc uh, nhà cháu chạn là nhận được bao nhiêu tiền và chi ra làm sao trong quá trình làm nhà cháu chạn đấy thì sự Giang cũng uh, rất là xin lỗi cũng ba anh chị cùng toàn thể mọi người làm video trước thì do là mình còn chút sơ suất mình chưa kiểm tra lại toàn bộ nên là hôm nay Giang mới có thể là uh, quay chi tiết lại và tổng hợp lại cái số tiền mà Giang đã nhận được của mạnh thường quân à, trong và ngoài nước là không phải là 59 triệu mà 60 triệu 592 ngàn đồng và số chi thì à, các anh chị cũng đã biết rồi là hết 61 triệu 113 ngàn đồng và mình phải bù vào đó thêm mấy trăm nghìn nữa để à, cho hoàn thành nốt cái căn nhà cháu chạn đấy thì qua đây Giang cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới quý các anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ